sẽ là một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc Mitsubishi Jolie sản xuất cuối năm 2003 đăng ký lần đầu năm 2004 đã sử dụng máy turbo rồi quý vị nhá động cơ mới rồi đã sử dụng turbo rồi nó có một cái màu à, ghi xám cũng là một trong những cái màu đẹp của cái dòng Mitsubishi Jolie Và chủ nhân người ta cũng đã độ rất nhiều các cái đồ chơi trên chiếc xe này Màn hình camera lùi giá nóc đầy đủ hết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 cái đèn à, pha phía trước bên phụ đấy quý vị cũng còn khá là trong quý vị nhá đấy, Chủ nhân người ta đã độ đèn à, siêu sáng rồi Giúp chúng ta vận hành một cách dễ dàng vào ban đêm Rất là sáng rồi Đấy Cái à, mặt ga lăng của nó thì cũng còn khá là đẹp luôn đấy, Cái viền inox của nó rất là sáng Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu Và cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn trong veo luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đâu Với cái đèn này chúng ta về xúc rửa qua một cái là sáng như mới luôn Đấy, Và chủ nhân người ta cũng đã độ cái đèn led phía trước này Đấy, Giúp chúng ta nhìn các cái vật cản ở gần một cách dễ dàng Ba đời sốc thì chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ Và nó còn rất là khớp khít so với cụm đèn pha và cái mặt ga lăng phía trước quý vị nhá Nước sơn còn rất là bóng luôn quý vị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 không có dấu hiệu gì của sự xước xác nứt vỡ hay bị uh, hàn vá ở đây quý vị nhá và bên trong chính là cái cục phanh đã được chủ nhân người ta sơn màu đỏ thể thao rồi quý vị nhá khá là đẹp đấy sinh nhan được tích hợp trên gương dán nóc nó tạo cho cái chiếc xe này nhìn thể thao và khỏe khoắn tem cũng là tem đời cao rồi quý vị nhá tem rách tem đời cao rồi quý vị nhá sản xuất cuối năm 2003 cho nên là động cơ của nó là động cơ thế hệ mới rồi động cơ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 Đấy, bên trong là à, cụm phanh cũng được sơn màu đỏ thể thao rồi Nhìn khá là bắt mắt Và cái mặt la răng này chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự xước xác Hay là bị nứt vỡ quý vị nhá Và với cái sản phẩm này chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe máy một chút thôi Nhưng mà chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản Đi cả gia đình 8 người luôn quý vị nhá Rất đặc biệt là sắp chuẩn bị đón Tết à, Nguyên đán 2020 rồi Chúng ta sử dụng chiếc này để đi du xuân lễ chùa Đấy, đi cả gia đình luôn rất là tiện dụng Đấy, che nắng che mưa điều hòa mát lạnh luôn quý vị nhá điều hòa hai dàn mát lạnh luôn đèn cột lốp treo Đấy, cái dòng xe này thì nó rất là nhìn rất là hầm hố và thể thao và cũng, cũng mang một cái gì đó nó cũng khá là hiện đại quý vị nhá chưa bị mất form đâu quý vị rất là hầm hố luôn đấy chúng ta thấy là cái phần phía bên phụ này đây tôi quay cận cảnh cho quý khách xem cũng thấy nó rất là căng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tiết nhiều ở đây Đấy, và tiếp theo nữa ta truyền tải đến cho đây cái sắt xi của cái khoang lốp sau bên à, phụ đây quý vị Đấy, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và cái lốp này cũng còn khá dày cái dàn lốp này là cái dàn lốp chủ nhân người ta cũng vừa mới thay cho nên cả bốn con lốp đều đẹp cả với bốn con lốp này chúng ta đi phải hơn 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp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 đầy đủ hết quý vị Và bây giờ sẽ là cái nội thất bên trong của chiếc xe này được truyền tải đến cho quý khách hàng Trước hết thì tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt Cabo phía trước Đây Cái mặt tắp phía trước đây Chúng ta thấy là cái mặt tắp của nó còn Sáng trưng luôn quý vị nhá Nhựa của nó còn khá là tươi luôn không có dấu hiệu gì của sự bạc màu đâu quý vị và kể, kể, kể cả là cái mặt vô lăng này chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự xuống màu hay bị mòn mờ đây quý vị nhá Đấy, kể cả là cái ờ, cần số phía trước này các con số các danh số còn rất là rõ ràng luôn Đấy, và cái hàng ghế thứ nhất đây không có dấu hiệu gì của sự rách vá và chủ nhân người ta cũng may khá là cầu kỳ nội thất màu kem cũng rất là phù hợp với ờ, cái nội thất bên trong của chiếc xe này quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rách vá may rất là đầy đặn và cầu kỳ quý vị đấy là cái hàng ghế thứ nhất cái tắp đi cửa phía trước đây chúng ta thấy rằng là cũng còn khá là tươi luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và nó bị bạc màu đây quý vị nhá còn khá là tươi luôn đấy, và keo chỉ của nó đây đấy, chúng ta thấy còn zin luôn quý vị nhá đấy, các con ốc này còn vắng ươm đây này các cái ốc này chưa một lần mở thì cả cái phần phía dưới này đây là phần hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá Tiện đây thì tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn đây Chúng ta thấy sắt xi đây Xanh lét luôn Đấy Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá Đấy máy nổ cực êm luôn đấy quý vị Đấy <clears throat> Máy nổ cực êm luôn Và bây giờ thì trần của nó đây quý vị trần của nó cũng còn khá là đẹp luôn quý vị nhá Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe từ đầu quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự ờ, bị sờn hay là bị ờ, bạc màu đâu quý vị đấy đây cận cảnh để cho quý khách hàng theo dõi chiếc xe này đấy, cái tabi đây cái hàng ghế thứ hai đây đấy, cũng còn khá là đẹp các cái nhựa đầu ờ, hàng ghế đây cũng còn zin luôn Đấy, những xe khác thì nó hay bị mất ở cái khu vực này lắm nhưng chiếc xe này thì không quý vị nhá đây trần của nó đây điều hòa là điều hòa hai vùng vẫn mát lạnh luôn quý vị nhá đấy cái hàng ghế thứ ba đây đấy chúng ta thấy cũng sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự rách vá ở đây quý vị nhá và cái cánh cửa sau bên lái đây quý vị đấy keo chỉ đây không mất một phân quý vị nhá kể cả cái phần gót phía dưới này đây đấy chúng ta thấy rằng cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá đây cái gót của khoang lốp đây Đấy chúng ta thấy Nơi này nó hay bị mọt lắm nhưng mà chiếc xe này thì cũng không nha quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị đắp matit ở đây quý vị nhá Đấy là cái nét đặc trưng của cái dòng xe này Đấy màn hình là màn hình à, Sony xịn quý vị nhá Đấy Tắp lô tắp bi còn khá là tươi Giá thì chỉ nhìn hơn một chiếc xe máy một chút thôi Đây trần của nó này là trần nỉ zin theo xe từ đầu Vẫn còn rất là sáng luôn quý vị nhá Đấy điều hòa là điều hòa hai vùng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 Chúng ta thấy cũng còn căng đét luôn Không có dấu hiệu gì của sự rách vá hay là bị uh, Rất là đẹp quý vị Đấy. Và bây giờ sẽ là đây, <laughs> Bên lái đây quý vị Chúng ta nhìn cái mặt vô lăng đây Cũng còn khá là sáng quý vị nhá Trần của nó đây Hàng ghế thứ nhất đây Đấy, và cái tắp đi cửa của cánh lái đây quý vị Đấy Keo chỉ đây gánh lái đây chúng ta thấy các con ốc này chưa một lần mở đây keo chỉ của nó đây đấy cái cái phần phía dưới này đây máy đang nổ quý vị nhá đi ít đi nhiều chúng ta nhìn cái chân côn chân phanh chân ga này là biết luôn quý vị nhá đấy và bây giờ thì à, tôi sẽ đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đó chính là phần động cơ quý vị nhá đấy đây cắt đi cửa đây cắt lô màn hình Sony nha quý vị nhá cam lùi đầy đủ hết đấy mà tôi đi vào cái phần máy của chiếc xe này đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn đấy nổ êm du luôn máy là máy turbo quý vị nhá đây máy của nó đây máy rất là khô ráo quý vị nhá nổ rất là êm máy đang nổ quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị đấy không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu đây các cái lỗ bấm nó còn tròn xoe đây tinh tán của nhà sản xuất còn zin luôn đây quý vị đấy đây các cái lỗ bấm đây hai bên má của nó đây đấy. đấy máy đang nổ quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu máy rất là êm luôn quý vị đã chạy turbo rồi quý vị nhé Đấy. chỉ với 118 triệu đồng thôi quý vị và các bạn đã sử dụng chiếc xe này rồi Đấy, một chiếc xe Mitsubishi Jolly đến từ thương hiệu của Nhật Bản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 con số các dãy số còn rõ ràng luôn hàng ghế thứ nhất đây chúng ta thấy may khá là cầu kỳ luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị đấy tắp bi cửa bên phụ đây còn khá là sáng luôn keo chỉ thì không mất một phân nào cả quý vị nhá đấy hàng ghế thứ hai đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự rách vá Đấy, và rất là căng luôn quý vị nhá đây cái tắp đi cửa phía sau bên phụ này quý vị keo chỉ của nó đây đấy đấy hàng ghế thứ ba đây quý vị đấy, còn khá là sáng luôn điều hòa hai vùng nhá quý vị nhá đấy đây đấy cái tắp đi của nó đây cửa của nó đây đây cái tắp đi khá là sáng luôn quý vị hàng ghế thứ nhất đây đấy